chào anh em nhé hôm nay ờ, đến với video này tôi xin giới thiệu anh em công nghệ đồ chơi cao cấp mới nhất về trò chơi tài xỉu như hôm trước thì tôi đã giới thiệu đến anh em những cái đồ chơi đến sân chơi người ta anh em luồn vào sân chơi cái nắp cái đĩa cái hột tài xỉu để mình có thể luồn vào sân chơi và mình giành chiến thắng nhưng với cái đồ chơi đấy thì anh em chỉ chơi những sân chơi nhỏ thôi ở những cái sân chơi bé mà những người chơi người chưa biết được đến những cái đồ bịp nhưng với những cái sân chơi lớn thì làm sao anh em mà thắng được khi mà anh em đến sân chơi người ta hột nắp đĩa của người ta và trực tiếp người ta làm cái thì làm sao anh em thắng được thì sau đây tôi sẽ giới thiệu anh em cái công nghệ tiên tiến mới nhất để giúp anh em chơi giúp anh em giành thắng trong sân chơi mình thì sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em đây đây là cái bộ sản phẩm tiên tiến độc quyền của tôi nó chỉ bao gồm một là cái máy bao dung hai là loại dung dịch nước cảm ứng không tan cái bộ đồ chơi này cách chơi thì mình đến sân chơi người ta anh em nhỏ một giọt dung dịch nước cảm ứng không tan vào đầu ngón tay và anh em chạm tay vào hột tài xỉu đấy là tự động nó sẽ báo dung về cái máy dung này cho anh biết được ra tài hay ra xỉu đường chơi rất là chuẩn xác luôn thì sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em cái độ chuẩn xác của nó nhé thì như anh em đã nhìn thấy thì trên đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hột tài xỉu và tôi đã ngâm sẵn vào nước muối anh em nhìn hột nổi hết đấy thì chính tỏ anh em là hột là hoàn toàn là bình thường đúng không tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu ra đấy gấp ngẫu nhiên ba hột tài xỉu đây ba hột ba hột tài xỉu nhá hột này hơi bé này ở đâu à, lấy ra đấy, cho ba hột nó kích cỡ nó ngang bằng nhau đấy, anh em nhìn chưa đấy tôi lau khô đi nhá lau khô đi đây tôi lau khô đi này thì à, sau đây tôi sẽ thử nam châm để chứng minh em cái hột nắp đĩa hoàn toàn bình thường thì đây là cái thanh nam châm cực mạnh em nhé đây nếu mà là hột bình thường thì là không bao nó hít anh em nhé đấy còn hột bịp thì nó mới hít rồi hột đây hoàn toàn bình thường đây tôi đã chuẩn bị sẵn hai cái nắp đấy hai cái đĩa để chính và tôi đã sắp luôn vào hai bộ nắp đĩa này để chứng minh em anh em thấy này kể nắp đĩa kiểu gì thì nó vẫn có thể báo dung cho biết là vấn đề nhất để tránh thứ hai là tránh trường hợp là sử dụng đồ bịp vào đây để hoàn toàn 100 trăm nắp đĩa và hột là hoàn toàn đồ chợ đây nhé nắp này không hề hít này không có nắp cam ra không có nắp nam châm không có nắp bịt không hề hít nắp này không hề hít này không hề hít này đĩa này không hề hít này đấy đĩa này không hề hít này đấy anh em nhé chính tỏ anh em là nắp đĩa hột hoàn toàn bình thường tôi ờ, xoay luôn đèn này thử hột cho anh em xem này nhìn chưa xoay xuyên hết này xuyên hết này xuyên hết này ở à, chính tỏ anh em hột nó cũng là hoàn toàn bình thường đấy hột nắp đĩa là hoàn toàn bình thường thì sau đây tôi sẽ sóc và tôi đánh luôn cho anh em xem thì nguyên lý dùng của nó rất là đơn giản thôi tài nó sẽ dùng hai cái xỉu sẽ dùng một cái rất là đơn giản rất là dễ chơi thì sau đây tôi sẽ thử luôn cho anh em nhé đây đây cho anh em xem lại này hột này đây hột đây là cả hột 11 hột 12 đi này đấy đây nhá tôi sẽ bóc ra cho anh em xem đây rất, chơi rất là đơn giản thôi khi mà anh em đến sân chơi anh em bóp cái núi vào lên thì nó cái nước cảm ứng nó vào đầu tay anh em bôi vào một tí vào đầu tay thôi không còn nhiều anh em nhé đấy và anh em chỉ làm sao anh em chạm tay hột tài xỉu anh em chỉ làm sao anh em chạm tay hột tài xỉu đây à, cho anh em xem không để lại dấu vết gì này thử lại năm chân này không hề hít này à, chính đỏ anh em là 100 trăm không tang đúng không thì sau đây tôi sẽ bật cái máy rung này lên và tôi để vào cái đĩa này đấy và tôi sẽ sóc cho anh em tay anh em nghe nhịp rung của nó mắt anh em nhìn đây xem nó có báo chuẩn xác nhé tài nó sẽ rung hai cái xỉu rung một cái nhé anh em xem nhé rung hai cái thì ván này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh tài này 12 điểm tài à đâu 13 điểm 10 76 13 điểm tài nhé dùng hai cái cái này tôi lại đánh tài này 10, 12 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác đúng không anh em hai cái tiếp lại tiếp tục đánh tài này 15 điểm tài dùng một cái tôi đánh xỉu này bán nhà bán cửa đánh xỉu cái này này 8 điểm xỉu rất là chuẩn xác luôn anh em dung hai cái đánh tài này 13 điểm tài này tiếp tục này dung hai cái đánh tài này 14 điểm tài này thì giờ tôi sẽ để luôn cái dung này để nó sát máy quay để cho anh em nghe xem nó có báo dung có dung to hay dung nhỏ anh em nhé đây đấy dung hai cái rất là êm luôn anh em ừ, cái này chắc chắn tôi sẽ đánh tài nha anh em nhé mở này 12 điểm tài à, rất là chuẩn xác luôn sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé khoảng cách bắt xa là 7 mét đổ lại anh em nhé hai gái tiếp tục là anh tài tiếp này 13 điểm tài ván này một cái này xỉu à 9 điểm xỉu rất là ok đúng không anh em đây giờ đến lượt tôi lại lấy được cái bộ nắp đĩa này Đấy, tôi test cho anh em tôi lại sóc luôn cho anh em này dùng hai cái đánh tài này 14 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác luôn dùng một cái tôi đánh xỉu ai, 9 điểm xỉu hai cái đánh tài này 14 điểm tài đánh ván nào chuẩn ván đấy luôn dùng một cái thôi anh xỉu này, 10 điểm xỉu đánh cho anh em một ván cuối nhá dùng hai cái đánh tài này 11 điểm tài rất là chuẩn xác đúng không anh em đấy giờ tôi tắt máy dung nhé thì ở đây là cái đồ chơi công nghệ cao cấp mới nhất của chúng tôi nó chỉ bao gồm một là cái máy báo dung hai là loại dung dịch nước cảm ứng không tan thì cái sản phẩm này chơi là hàng độc quyền mới nhất của chúng tôi như vừa tôi test anh em ấy đánh tiếng nào chuẩn tiếng đấy luôn chuẩn xác 100 trăm ừ, sản phẩm công nghệ cao đời mới nhất thì ở đây sau đây tôi sẽ chẻ luôn cả cái hộp tài xỉu ra để chứng minh em thế này hộp là hoàn toàn bình thường nắp đĩa hoàn toàn bình thường luôn anh em nhé tôi chẻ luôn cho anh em xem này trẻ luôn hột ra cho anh em xem luôn chứng minh em thấy hột nắp đĩa này ok luôn ừ. đấy ok cho anh em này không có gì luôn đây anh em nhìn chưa à hoàn toàn không có gì luôn đây đây anh em giờ đây là sản phẩm cao cấp đời mới nhất của chúng tôi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 hồi cuối cùng tôi xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả anh em là những người khôn ngoan, giành thắng trong sân chơi mình. Xin chào anh